Rồi bây giờ tôi nhắc một lần thôi nha Ông lo nhớ kỹ nha Rồi ok bà cứ nói đi yên tâm Tôi thông minh lắm tôi nhớ mà nói đi Rồi bây giờ ông ra chợ mua tôi hai ký thịt heo hai ký thịt heo nè Rồi ok gì nữa rồi mua bột ngọt tiêu đường cho tôi nè đó, rồi ok rồi ok ừ. nhớ rồi nhớ rồi ok mua rồi tôi còn nấu ăn rồi ok biết rồi biết rồi tôi mua về liền mà Hey, trời ơi bạn ơi Hôm nay mình đang chơi game Thì tự nhiên Sam nhào trong phòng Sam kêu Phong ơi nhà hết đồ ăn rồi đi mua đồ ăn đi tôi mới kêu rằng mình lúc đó mình mới nói rằng là ở bên dưới có một cái chuồng heo nuôi rất là nhiều heo luôn sao bà không lấy thịt heo ăn mà xong đầu sao mới nói mình là lần trước chuồng heo nó bị cháy cho nên mấy con heo chết queo hết thì còn đâu ừ đúng rồi làm cho mình nhớ đến cái lần trước bạn ơi tức ghê luôn á có một con yêu quái lửa bạn ạ à. nó phun lửa thế là gọi là mấy con heo của mình chết queo hết luôn không còn con nào hết cực ghê luôn trời cho nên bây giờ mình phải ra chợ để mua đồ ăn về cho sam nấu nấu đồ ăn nữa bạn ơi hey à mà khoan từ từ hình như từ nãy giờ mình quên gì phải không ta à đúng rồi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 Nani? Đây Mấy bạn ơi Trời ơi bạn ơi Lại là con ma lửa lần trước kìa Trời ơi sao hôm nay nó xuất hiện ngoài siêu thị vậy ta Quay cái con ma lửa kìa Quay Cái gì vậy Quay cái gì Cái gì cái gì cái gì cái gì, cái gì? Ai ai ai À lại là ngươi à Sao lần nào ta đi đâu ta cũng gặp ngươi hết vậy Lần này ngươi lại tính đến đây phá hoại cái gì nữa vậy Ủa bọn ngươi là ai vậy Ủa ngươi không nhớ ta hả trời Như vậy mà cũng không nhớ bạn ơi Mình đẹp trai như thế này mà nó không nhớ mình Tức ghê không trời người không nhớ ta à? Ta chính là siêu nhân à, mà xanh ở trong biệt đội siêu nhân tứ trụ nè Nhớ chưa À Cái biệt đội siêu nhân tứ trụ mà lần trước bị ta gọi là đuổi cho Gọi là chạy bê bê bê, bê chân lên chạy đó hả Trời ơi trời ngươi nói gì cơ Ngươi dám nói siêu nhân tứ trụ mà chạy trốn khỏi ngươi hả Còn lâu nha chẳng qua là bữa đó là bọn ta bọn ta bọn ta bọn ta mắc toilet cho nên bọn ta về nhà trước thôi chứ bọn ta tính là hôm đó ta tiêu diệt ngươi luôn rồi đó à thế à ui trời ơi khạc có mỗi một cục lửa thôi bọn ngươi đã chạy toán loạn ra bây giờ lại còn gáy to cái gì thế <laughs> trời ơi bạn ơi con yêu quái này nó dám sỉ nhục mình đó bạn ơi nó dám kêu rằng là gọi là nó phun cái cục lửa là mình chạy trời ơi trời làm gì có chuyện đó phong cận siêu nhân mà phải sợ gọi là con yêu quái là cục lửa nha ngươi hả còn lâu nha hôm nay nè ta sẽ gọi là biến cho ngươi từ cục lửa trở thành cục than luôn hiểu không Thôi bên hộ này bạn ơi làm hộ mình cái rồi mình sợ quá rồi sợ quá sợ quá À ok ok được rồi Siêu nhân tứ trụ tập hợp Ui, tự, Hình như hôm nay thiếu người bạn ơi Chết chết quên mất hôm nay thiếu rồi Anh Dịch rồi simi Siro đi đâu hết trơn rồi Hôm nay còn có mình mình à Trời ơi chết chết chết mà con yêu quái xuất hiện trong làng rồi giờ sao chị Ờ giờ giờ giờ sao ta Ờ thôi kệ luôn Quýnh nó luôn chứ sao giờ Ok ha được rồi, một mình tao Tao sẽ tiêu diệt mày luôn cái con yêu quái lửa kìa Hãy xem đây, hãy xem đây ta làm một lần thôi nha Ê, Siêu nhân phóng cận Biến hình Bùm chiêu Ok Và phóng cận đã biến hình xong rồi nè các bạn ơi <laughs> Con yêu quái kia

ủa bạn ơi sao mình sao mình chém nó không không bị vậy chém nè chém nè chém nè ủa, ủa kìa ủa ngươi là cái gì mà sao ta đụng với ngươi ngươi không được vậy trời ơi nhìn không thấy hả quỷ lửa vũ khí tầm thường của ngươi có thể chạm vào ta được <laughs> trời ơi trời ơi trời tức quá ngươi kêu ai vũ khí ai là bình thường xem lại nè chém tiếp nè chém nè chém nè chém cái đầu ngươi nè chém vô tay ngươi chém vô chân ngươi ủa gì kìa ủa à, Trời ơi bạn ơi Con yêu quái lửa này nè bạn ơi Mình nghĩ ra rồi Hóa ra nó là lửa Cho nên là mình không thể nào mình quýnh thường cho người nó được Mình phải dùng kỹ năng đặc biệt Phải dùng gọi là siêu sức mạnh mới đánh được nó bạn ơi Ok được rồi ta hiểu rồi Bây giờ hãy xem ta đây ông cận siêu cấp vô địch thế giới vũ trụ Hãy hãy đỡ sức mạnh đặc biệt của ta nè Yeah Ôi dồi ôi giật cả mình Ôi vừa làm gì vậy ta ủa kìa à? vừa làm gì ấy Ê, ngươi vừa làm gì vậy ờ, ta mới dùng kỹ năng đặc biệt ta quýnh cho người ngươi mà sao ngươi không bị gì hết vậy Ờ, cái cái cái kỹ năng gì vậy có thể nói được không? Tại vì à, mình thấy là bình thường các bạn này. Ê, bạn này, bạn này. làm lại thêm lần nữa nè, đứng im, ngươi ngon ngươi đứng im đi, tao chém ngươi nè. Ngươi nè. Đó, bay lên trời luôn. Ờ, ủa? Ủa? Ủa? Ủa ngươi có sao vậy? À, ta kêu cho ngươi vui á. Ủa? Ủa gì kỳ á bạn? Sao mà mình quýnh thường không được? mà giờ mình quýnh bằng gọi là kỹ năng đặc biệt cũng không được luôn bạn ơi vậy con con con quái vật này rút cuộc sao mới giết được nó đây trời ôi tức quá <laughs> từ nãy giờ ngươi đánh ta đủ rồi đúng không đã đến lúc ta trả đũa rồi đúng không Ê, đúng ôi, rồi ôi, ôi, ê, ê, rồi cháy mình rồi bạn ơi trời, trời, trời. Ê, con yêu quái đáng ghét này Ngươi chỉ được có cái phun lửa thôi chứ được cái gì đâu Ta sẽ nhào vô quýnh ngươi tiếp nè Cái đồ đáng Trời Ngươi không nhớ lần trước ta đánh xong Mr. Việt khổng lồ như thế còn bị cháy hết sạch quần áo nữa Chi là ngươi Ngươi cũng chuẩn bị cháy sạch quần áo đi nè Còn lâu cái chuyện đó Ta giết ngươi nè ừ, Trời trời trời à, Trời ơi cháy mẹ ơi à, à, à, Trời ơi xong tôi ơi à, Trời ơi là trời con yêu quái này nó khỏe bạn ơi <laughs> Nhưng mà ta nói cho ngươi biết trước nha Dù ngươi có đánh ta ta ngất xỉu đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ tỉnh dậy để quýnh tiếp tục với ngươi ta không sợ ngươi à, đâu à, à, à, à, tỉnh dậy mà không nhìn lại bản thân hả ủa, ủa, ủa cái gì vậy ủa mấy bạn ơi ủa khoan từ bộ áo giáp của mình đâu rồi cái quần mình đâu cái áo mình đâu ủa ủa gì kỳ vậy cô yêu quái sao mày chơi mất dạy mày mày phun lửa cháy bù quần áo tao mày Trời ơi, nhìn ngầm cũng mà làm phát nhà ấy là ấy là đẹp hơn lên đó. Bậy nha, bậy nha. Bậy nha, bậy nha, mọi người dùng lửa người phun lửa ta cháy bộ đồ mình rồi bạn ơi tôi dài tôi mát mẹ ta đồ chơi mất chạy à, khoan đã từ từ quên mất ngươi nhớ mặt ta đó tí nữa tao quay lại tao quýnh với ngươi nè nhớ mặt ta nha <laughs> trời ơi bạn ơi nhớ đừng có chạy mất bộ đồ còn này không không không trời cháy bộ đồ bên ngoài thôi là đã, đã ghê lắm rồi cháy được bộ đồ bên trong chết ta luôn á <laughs> Trời ơi, tức quá mấy bạn ơi Lần nào quýnh với con quái vật lửa này Mình cũng thua hết các bạn ơi Chán ghê luôn á trời Thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải vô trong căn cứ bí mật Để tìm anh em siêu nhân coi siêu nhân tứ trụ đi đâu hết trơn rồi à, trời ủa rồi không có ai luôn bạn ơi trời ơi là ờ. trời cái gì vậy trời siêu nhân tứ trụ bây giờ đi đâu đi du lịch hết nè sao không có ai ở ở lại trong làng hero tiên để bảo vệ cái ngôi làng hết vậy một mình mình làm sao quýnh lại được con quái vật lửa đây các bạn ơi chết rồi mấy bạn ơi mấy bạn hãy thử suy nghĩ giúp mình coi có cách nào tiêu diệt được con quái vật lửa nào các bạn chứ giờ mình bó tay rồi các bạn ơi <laughs> trời ơi là trời giờ làm sao đây giờ làm sao đi simi, siro với mít dịch đi đâu hết trơn rồi giờ tìm cách nào tiêu diệt được nó đây trời ủa cái này là gì đây để xem coi ủa có gì ở đây đây ủa có cái súng trong đây nè bạn ơi ủa trời ơi cái súng nào mà nhìn lão vậy trời ơi mấy bạn coi nè Wow Trời ơi các bạn ơi bạn coi mình cầm cái cây súng trên tay nè Trời ơi ngầu dữ ta ngầu dữ wow. Ủa, Có khi nào cái này là vũ khí mới mà anh Siro mới mới, mới chế tạo ra không ta Ui xịn nha Ui mấy bạn ơi Vậy có nghĩa là nếu như mà mình sử dụng vũ khí này Nhiều khi mình lại tiêu gì được con quái vật lửa các bạn Ui vũ khí mới nè Đâu đâu để mình thử sử dụng thử coi Ok mình sẽ nạp đạn nè Ui nạp đạn được nè các bạn Ok rồi Bây giờ mình sẽ đếm 3, 2, 1 Mình sử dụng thử vũ khí này cho các bạn xem nha Trời nhìn cái súng nó ngầu quá bạn ơi Rồi 1, 2 hai ba bắn chu chu chu chu chu chu chu chu chu ủa ủa ủa gì kỳ à ủa sao không thấy gì hết trơn vậy ấy bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn ủa sao không được vậy vậy ủa, cây súng này rõ ràng mình nạp đạn rồi mà sao mình không bắn được viên nào vậy chu chu chu chu ủa kỳ à không được các bạn ơi ơ rồi xong luôn vậy là cái vũ khí này mình không sử dụng được các bạn ơi ơi chán ghê luôn trời giờ sao đây con yêu quái nó còn ở ngoài siêu thị <gasps> ui Chết rồi bạn ơi, mình quên mất Hồi nãy Sammy nhờ mình đi mua đồ ăn Mà mình gặp con yêu quái mình chưa kịp mua đồ ăn về nữa tí nữa sammy bà sẽ nổi giận bà quýnh mình cho coi à trời ok rồi thôi mình phải về nhà mình thông báo cho bà biết cho bà hiểu chứ thôi bà bà tưởng mình không mua đồ ăn mình đi trốn đi đi đi đi chơi net là là sam quýnh mình chết luôn á <laughs> ôi trời ơi trời ui mấy bạn ơi sammy đang trồng lúa ngoài kia kìa các bạn ơi bây giờ mình mà lại mình nói với bà là là mình gọi là không mua được đồ ăn xong bà quýnh mình chết luôn á với lại bạn coi nè bây giờ trên người mình không mặc đồ luôn bạn ơi chỉ mặc có cái bộ đồ ngủ bên trong rồi giờ chết rồi thế nào sam nhìn thấy sam cũng kêu mình là ăn mặc cái kiểu gì đi ra đường kiểu này thế nào sam cũng giết mình cho mà coi thế là trời giờ sao ta cái bộ đồ này thôi, thôi kệ đi lỡ rồi bị yêu quái đánh chứ đâu phải là mình gọi là biến thái mình kể đồ ở ngoài đường xong mình chạy chạy trong nhông nhông ở ngoài đường đó bạn vậy chắc chắc là sam sam không không không không không không la mình đâu ok để mình lại mình nói sam mới được à, sam ơi gì vậy gì vậy cái gì vậy trời ơi sam ơi cái gì sao bà xa lánh tôi vậy trời ơi sam ơi, ơi. Tôi sao? nhớ lúc mà ông đi làm mặc đồ đẹp trai mà sao bây giờ về ông mặc đồ như gọi là cái ban vậy? <laughs> Trời trời trời cái ban người ta còn có đồ mặc còn tôi không có đồ mặc luôn nè bà nhìn nè. Ê, Sam biết vậy không Sam? Hồi sáng đây á Sam bảo tôi là ra ngoài siêu thị mua đồ ăn cho Sam đúng không? Ờ à, đúng rồi mà đâu rồi đâu rồi thịt bò à, thịt heo rồi đưa tôi coi trời ơi tôi nói sao nghe nè tôi chạy ở ngoài đó xong tôi gặp con yêu quái lửa là mà mà cái lần trước tôi với lại anh dịch với lại simmy với lại siro quýnh nó đó mà quýnh không được nó luôn thế là thế là nó giờ nó nó gọi là ở, ở ngoài siêu thị luôn nó không cho tôi vô mua mua mua đồ ăn là bây giờ không còn thích theo luôn hả đúng rồi đúng rồi hồi ờ, nãy ờ, tôi, tôi, tôi tôi tôi ra tôi không mua được tại nó đứng nó chặn đường tôi rồi nó quýnh tôi nữa hey, đàn ông đàn an gì đâu nhờ mua được ký thịt heo mà làm không xong thật ôi kiểu gì siêu nhân gì đồ gà bắp vậy trời ơi tôi có muốn đâu tại con yêu quái chứ bộ với với với với với với với lại thì mới hồi nãy á tôi vô trong căn cứ bí mật thì tôi tìm thấy một cái cây súng đấy nè tôi tưởng là vũ khí mới tôi tính sử dụng nó để tiêu diệt yêu quái ai dè đâu chưa kịp gọi là dùng được nữa cây súng này không tôi không dùng được hình như là nó không hợp với, với sức mạnh của tôi cho nên tôi không dùng được rồi bây giờ để tôi bây giờ ông với tôi chạy ra ngoài siêu thị giết cái con kia để tôi chặt đến nhà đàn bà cũng đánh mà đưa tôi đưa tôi đưa tôi đưa tôi đưa, đưa, đưa gì đưa cái súng nè thì ra đánh nhau với nó Trời ơi trời tôi nói bà nghe nè Vũ khí này nè chỉ có siêu nhân mới sử dụng được thôi Sammy không sử dụng được đâu Ủa sao sao sao sao bà cầm được vậy Trời đất ơi bây giờ súng gì mà súng ra ngoài với con kia tôi Trời đất ơi bây giờ ông muốn cả hai đứa cùng chích đổi không à, ăn nè ô ok ok trời ơi bạn ơi bà sammy bà ghen quá bạn ơi bà không sợ yêu quái luôn bạn ơi ok thôi được rồi nếu như sam đã xem thường tôi thì ok bây giờ tôi sẽ đưa sam ra ngoài đó cho sam thấy con yêu quái nó khỏe cỡ nào bảo đảm luôn là nó quýnh cho sam khóc nhè chạy về nhà luôn rồi ra gặp rồi là đánh lộn với nó luôn sợ gì dám chặn chặn chặn cửa rồi không cho mua đồ hả trời ơi trời mấy bạn ơi khi con gái nổi giận thật là kinh dị các bạn ạ à. ok để xem coi sam sẽ làm như thế nào đây kê kê kê sam nhìn kê nhìn kê đó con yêu quái đó đó thấy không đó đó đó nó nó nó kìa ừ. ê cái con yêu quái người không ra người quái vật không ra quái vật kia cái gì vậy quẩn ai vậy à ngươi không biết hả à để tôi giới thiệu cho xin giới thiệu với con yêu quái xấu quơ xấu quách con yêu quái gọi là nhìn như cái đùi vẽ ta xin giới thiệu với ngươi đây chính là sammy bạn gái của ta sợ chưa oh my god bạn gái của cái tên siêu nhân phế vật này à, đây, chị hơn ngươi dám kêu ta phế vật hả cái tên ta chém ngươi không trời ơi chứ còn sao nữa ngươi có động ngươi có thể động vào được ta không ngươi có thể làm được thương ta không đâu có <laughs> đâu trời ơi sam ơi nó nó nó, nó à, sử dụng à. tôi kìa rồi rồi ok để tôi để tôi cái con yêu quái xấu xí như cái đùi dẻ kia người chơi cái trò gì mất dịch dữ vậy Người ta mua đồ ăn mà người chằn trước cửa nhà người ta sao người ta mua được hả Con gái con đứa ở đâu mà đánh đá ghê luôn á đến bạn trai của ngươi là đường đường là một thằng đàn ông Thằng con trai Mà không làm gì cho ta huống chi một đứa con gái như ngươi <laughs> Trời ơi Trời ơi vậy là ngươi không biết rồi Sammy mới là nóc nhà nha Còn ta chỉ là gọi là nền nhà thôi Ngươi biết không Sammy mới là nóc nhà <laughs> Ngươi dám đụng đến ta là ngươi đã đụng đến Sammy rồi Bảo đảm Sammy giết ngươi cho mà coi Ngươi coi chừng á Ôi Sammy cố lên Ngon bún lửa coi Ngon ê ê bậy sam ơi bậy bậy bậy bậy ơi bậy ơi bậy ơi tào lao trời trời Trời ơi là trời Tôi nói bà rồi thấy chưa Cái con quái vật lửa này nó nó phun lửa mạnh lắm Cho nên là tôi nói đừng có thách thức nó phun lửa Mà không chịu nghe tôi ờ, Ủa, ủa, ủa gì vậy Ủa gì vậy Ôi nóng quá à, <laughs> Sam ơi Sam ơi à? tôi, thấy, tôi mới thấy trên trên trên trên người của bà nó phát ra cái ánh sáng gì kìa Ủa, Rồi trời hả? Ủa, các bạn ơi Hình như mình mới thấy Sammy phát ra trên người Sam một cái ánh sáng gì đó các bạn ơi Có khi nào Sammy chính là siêu nhân không ta ủa khoan từ cái vũ khí mới ôi đúng rồi sam ơi sam sam có nhớ cái vũ khí hồi sáng này tôi cầm cho cho cho cho, cho sam coi không à cái này hả Trời đúng rồi đúng rồi đúng rồi bây bây bây bây giờ như như thế này đi thử thử thử thử đi tôi nghĩ là cái này thành thành nó thành công á sam sam sam đứng vào đây đứng đứng đứng đứng đứng rồi, đứng rồi, vào đây đứng vào đây. đây ok rồi bây giờ sam hãy gọi là hô lên biến hình đi biến siêu nhân xám không, không phải phải kêu vậy nè bà nội kêu vậy nè hỏi siêu nhân xám biến hình đó kêu kêu vậy á rồi rồi <clears throat> nói to to đúng không đúng rồi okay. Ôi siêu nhân sạm biến hình Ôi trời ơi Mấy bạn ơi Sammy biến thành siêu nhân rồi bạn ơi Trời ơi Sammy sao ngầu quá à Ủa, ủa, ủa sao, sao, sao, sao, sao, sao biết được vậy? Ủa xịn dữ vậy? Wow. Trời ơi, à tôi hiểu rồi Cái cây súng vũ khí mới mà anh Siro mới chế tạo nè Nó có thể giúp cho Sam biến thành siêu nhân được Trời ơi bạn ơi, Ủa. Sammy ngầu quá các bạn ơi Trời trời, wow, yêu quái à, kỳ này mày chết rồi Thôi <laughs> trời ơi, dăm ba cái bộ giáp này ta đốt một phát là sạch bằng xanh luôn Làm gì có chuyện giữ được ta Ừ ha, đúng rồi ha, trời ơi, trời quên mất quên mất các bạn ơi Ôi Sam ơi, tôi nói Sam nghe nè cái bộ giáp của ừ. tôi á cũng làm bằng gọi là bằng bằng bằng sắt luôn á mà bị nó phun cho cái cục lửa xong cháy hết trơn luôn rồi sam ờ, tí nữa phun sam cái sam cháy hết bụi cái bộ giáp này luôn á trời đất ơi ông gì mà sao biết được đây bộ giáp của tôi làm bằng thiên thạch Ủa, mà gì? thiên thạch không thể nào cháy được làm bằng thiên thạch hả <laughs> ui trời bạn ơi. ơi cái gì ngầu vậy bộ giáp của mình là chỉ làm bằng sắt thôi bạn ơi còn bộ giáp của của sam là làm bằng thiên thạch luôn Trời ơi, ừ. ừ ha, nếu như mà là bằng bằng bằng bằng sắt á bạn thì sắt vẫn có thể bị nung chảy ở trong lửa. Còn còn thiên thạch thì làm sao mà bị cháy được đúng không? Thôi xịn xịn xịn. Ok, Sam ơi, vậy giờ Sam Sam tấn công nó đi, Sam Sam tấn công nó đi. Rồi, tôi sẽ cho ông thấy thiên thạch mạch cỡ nào, lửa thế nào cũng phế vật thôi. Ok. Ê, cái tên lửa phế vật kia. Vào đây ngon. Ngon ngon ngon, à. ngon là bắn lửa đi. Nó bắn lửa đi. À, không sợ ta đúng không? Đúng, đúng này rồi. Thì không sợ. Này thì không sợ. Chết đi. Ừ. <laughs> Ủa, cái gì đâu gì đâu Trời ơi trời Trời ơi mấy bạn ơi bạn coi kìa Trời ơi trời ơi Mấy bạn ơi mấy bạn xem kìa Sam Sam Sam Sam Sam Sam Sammy đi đi đi đi ở ở, ở bên trong lửa luôn mà Sam không bị gì luôn bạn ơi. Ôi ôi ghê à ghê à. Từ từ từ từ để tôi thử coi tôi thử coi. chạy chạy chạy chạy chạy trời rồi rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong biết thành heo quay rồi xong biết thành heo quay rồi chết rồi chết rồi ôi các bạn ơi Sammy Sammy ngầu quá à Sammy có thể gọi là tạo ra bộ giáp không sợ lửa luôn à mày ừ. chết mà rồi yêu quái ơi chết rồi con mà chết chắc rồi mà chết chắc rồi con này này thì này thì đó đâu chưa đâu chưa con wow trời ơi bắn nó đi sam đúng rồi tiêu diệt nó đi sam hay quá ừ. sam ơi ui <laughs> trời trời trời chuyện gì xảy ra này chuyện gì xảy ra này sao ta thấy đau vậy đau vậy suốt cuộc cái người đang làm gì vậy Hài, xin giới thiệu với người cây súng này không phải là cây súng chỉ là bắn bằng đạn đâu đây là cây súng bắn bằng thiên thạch mà thiên thạch có thể gọi là dập được lửa à, chết ngươi rồi không ta không sợ ngươi đâu ta không sợ ngươi đâu ngươi sẽ bị ôi phun lửa nó không lửa ôi trời ơi trời rồi bạn tiếp đây bạn tiếp đây trời ơi mát sammy ngầu quá bạn ơi sammy không sợ lửa luôn trời ơi xịn quá sammy tiêu diệt nó đi sam tiêu diệt nó đi tiêu diệt nó luôn bắn lửa này bắn lửa này cho bắn cho về nhà luôn bắn lửa đi Trời ơi mấy bạn ơi Con quái vật nó cháy xong rồi nó nổ mất tiêu luôn mấy bạn ơi Trời trời Ghê thiệt ghê thiệt mấy bạn ơi Không ngờ rằng là Sammy có thể tiêu gì được con yêu quái này luôn Trong khi là siêu nhân tứ trụ không ai giết được nó hết các bạn ơi Ghê dữ rồi Sam ừ, Tôi mà ghê mà Bây giờ Bây giờ đi mua thịt đi Tôi à. về nấu ăn Nhanh à, nha à, à, Ok ok gì gì kì vậy ủa rốt cuộc là bà quýnh yêu yêu bà quýnh con yêu quái xong bà vẫn kêu mình đi mua thịt trời ơi cái gì kì vậy hey, nhưng mà không sao bạn ơi u vậy là con yêu quái lửa đã bị tiêu diệt rồi bạn ơi và bạn thấy siêu nhân sammy có ngầu hay không nào ui mình không ngờ rằng là một ngày đó xuất hiện thêm siêu nhân thứ năm nữa bạn ơi trời ngầu dữ ngầu dữ ui có khi nào mai mốt có thêm siêu nhân camui siêu nhân kairon siêu nhân timmy với lại là siêu nhân uh, siêu siêu siêu nhân nào nữa ta tính ra là hết rồi mà ờ à, ui trời ơi, có khi nào tí nó hero team gọi là biến thành tám siêu nhân luôn các bạn nếu như